Bước sang tuần mới, vận trình của người tuổi Tý khá bình ổn, dù hung vận có phần nhỉnh hơn cát vận, song tình hình không quá nghiêm trọng, bản mệnh vẫn đủ khả năng để xoay sở trong mọi tình huống. Kết quả đạt được hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của bạn. Nhất là khi ngay đầu tuần đã có sự nâng đỡ của tỷ kiên, những chú chuột sẽ đạt được nhiều thành công nếu biết lợi dụng tiềm lực của bản thân. Cát thần này cổ vũ, động viên cho con giáp này rất nhiều, chỉ cần bạn chủ động và tự tin thì chắc chắn sẽ có thể làm nên kỳ tích. Tài lộc càng về cuối tuần càng vượng, bản mệnh được chính tài nâng đỡ, thu nhập chỉ tăng chứ không có giảm, không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Cả người làm công ăn lương lẫn người kinh doanh đều có được những nguồn thu lớn đến bất ngờ. Bên cạnh đó có những nguồn thu đều đặn giúp cho kế hoạch tiền bạc của bạn khá có triển vọng trong tương lai gần. Ngoài ra, sao thái âm là cát tinh nâng đỡ cho vận trình tình duyên, nên người tuổi Tý có đào hoa nở rộ, tình duyên khởi vượng. Nếu ai đang có kế hoạch cưới xin thì nên thực hiện trong thời gian này. Nhất là nữ giới đã cảm thấy an lòng hơn khi đối phương có những biểu hiện rất tích cực trong việc vun vén hạnh phúc của hai người. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, vận trình bình ổn, đủ khả năng để xoay sở trong mọi tình huống. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, kết quả đạt được hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực bỏ ra. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, đạt được nhiều thành công nếu biết lợi dụng tiềm lực của bản thân. Tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ, tài lộc càng về cuối tuần càng vượng, nhiều nguồn thu bất ngờ. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, đào hoa nở rộ, tình duyên khởi vượng. Tử vi tuần mới từ ngày mùng 3 tháng 4 đến ngày mùng 9 tháng 4 năm 2023 của tuổi Sửu. Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng người tuổi Sửu trong tuần có dịch mã động tinh chiếu mệnh nên có điểm báo phải di chuyển, đi lại khá nhiều, đa phần đều để giải quyết vấn đề liên quan đến công việc. Thực tế việc thay đổi môi trường đôi khi có lợi nhiều hơn hại, đừng ngần ngại làm mới bản thân, hãy cứ tự tin vào năng lực giải quyết vấn đề của mình bạn nhé. Tuy nhiên, môi trường xa lạ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mà bản mệnh không thể chủ quan. Nhất là khi có thiên quan kéo theo họa tiểu nhân rình rập, bạn càng cần phải thận trọng trong từng hành động và quyết định của bản thân. Mọi chuyện đều cần được tiến hành tuần tự, từng bước một thì sẽ không lo bất cứ sai sót nào. Trong tuần này, con đường tài lộc của người tuổi sửu cực kỳ thuận lợi, tiền hết rồi lại có. Cả chính tài và thiên tài cùng hiệp sức để tạo ra những cơ may tài lộc lớn đến bất ngờ. Chỉ cần những chú trâu bình tĩnh và sáng suốt để không mắc sai lầm, bỏ lỡ tiền bạc rơi vào tay người khác, thì cơ may làm giàu rất thuận lợi với bạn. Về phương diện tình cảm không có gì đáng lo ngại trong tuần này. Mối quan hệ của hai bạn vẫn đang khá bình ổn, không quá vượng cũng không quá suy, chỉ ở mức tầm tầm mà thôi. Thế nên, Muốn có được bước đột phá trong mối quan hệ tình cảm thì cần một trong hai bên chủ động hơn tạo ra chất xúc tác. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, có điềm báo phải di chuyển, đi lại để giải quyết công việc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, đừng ngần ngại làm mới bản thân, hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, cần phải thận trọng trong từng hành động và quyết định. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, đường tài lộc trong tuần cực kỳ thuận lợi tiền hết rồi lại có. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, mối quan hệ tình cảm bình ổn, cần có sự chủ động hơn. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 3 tháng 4 đến ngày mùng 9 tháng 4 năm 2023 của tuổi dần. Xem tử vi tuần mới cho thấy, trong tuần có Thái Dương trợ giúp, người tuổi dần trở nên linh hoạt hơn trong công việc, nhờ đó mà bạn tìm ra những cách xử lý phù hợp trong những tình huống khó khăn. Điều này mang lại sự tự tin không nhỏ cho bản mệnh khi bạn nhận ra năng lực chuyên môn của bản thân đã được nâng cao. Tuần này, công việc vượng nhất ở thời điểm giữa tuần. Thiên ấn cho thấy bản mệnh lanh lẹ tìm thấy được thời cơ để tự đẩy mình lên, khiến mình trở nên nổi bật giữa đông đảo những người có năng lực tương đương. Đây cũng là lúc thích hợp để đưa ra những quyết định quan trọng. Tuy nhiên, vận trình tài lộc trong tuần không được sáng cho lắm. Tiếp tài án ngữ, con giáp này có thể có được tiền trong tay nhưng rồi lại đánh mất ngay trong chốc mắt đừng chủ quan với những lời mời mọc béo bở, mù quáng tin người làm mất tiền đó. Vận trình tình cảm của những chú hổ lại không có nhiều khởi sắc trong khoảng thời gian này. Bạn và nửa kia của mình có thể vướng phải tranh cãi chỉ vì những bất đồng nho nhỏ khi cả hai đều quá bận rộn với công việc của mình, không ai chịu nhường ai. Cả hai dễ rơi vào tình cảnh chiến tranh lạnh nếu không có một người chịu chủ động xuống nước làm hòa. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, trở nên linh hoạt hơn trong công việc, tìm ra những cách xử lý phù hợp. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, tự tin hơn khi năng lực chuyên môn được nâng cao. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, lanh lẹ tìm thấy được thời cơ để tự đẩy mình lên. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, có tiền trong tay nhưng cũng có thể đánh mất ngay trong chớp mắt. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, vận trình tình cảm không có nhiều khởi sắc rõ rệt. Tử vi tuần mới từ ngày mùng 3 tháng 4 đến ngày mùng 9 tháng 4 năm 2023 của tuổi Mão. Người tuổi Mão bước sang tuần mới, có điểm báo, bị sao thái tuế xung chiếu, vận trình dễ gặp xui xẻo kéo đến. Công việc dễ gặp trục trặc, dù bạn đã cẩn thận lên kế hoạch từ trước vẫn khó tránh được các tình huống bất ngờ phát sinh. Một phần cũng bởi con giáp này đã có đôi phần chủ quan nên để xảy ra lỗi không đáng có. Hung tinh này còn có thể gây ra những tai nạn, sự cố trong cuộc sống mà bạn không thể lường trước được. Khi tiến hành bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần xuất hành đi xa, bạn đều phải giữ tỉnh táo và chú ý an toàn. Trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, đồng thời giảm bớt những ảnh hưởng xấu. Đầu tuần tài lộc cực vượng, thực thần nâng đỡ cho bản mệnh tìm thấy cơ may để kiếm tiền. Con giáp này không bỏ lỡ cơ hội và làm dày ví của mình nhanh chóng. Có điều, tiếp tài hung tinh rình rập ngay sau đó cảnh báo mệnh chủ phải chi tiêu có kế hoạch kẻo tiền có cao như núi cũng chẳng mấy mà cạn kiệt. Tình yêu giữa những chú mèo và người ấy không có nhiều bước tiến triển trong khoảng thời gian này. Đôi bên còn bận rộn với vô khối dự định và lý tưởng của bản thân nên có phần thiếu quan tâm, chăm sóc tới nhau, chỉ duy trì việc chuyện trò tham hỏi công thức mỗi ngày. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy, có điểm báo xui xẻo, công việc dễ gặp trục trặc. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh Hỏa, có đôi phần chủ quan nên để xảy ra lỗi không đáng có. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, cần giữ tỉnh táo và chú ý an toàn khi làm bất cứ việc gì. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, đầu tuần tài lộc cực vượng, có nhiều cơ may kiếm tiền. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, tình yêu không có nhiều bước tiến triển. Tử vi tuần mới từ ngày mùng 3 tháng 4 đến ngày mùng 9 tháng 4 năm 2023 của tuổi Thìn. Người tuổi thìn trong tuần này được Bách Việt chủ đào hoa che, nên vận trình tình cảm có rất nhiều hứa hẹn. Tuy nhiên, đào hoa vượng như vậy chỉ có lợi cho người độc thân tìm kiếm một nửa cho mình mà thôi. Người có đôi dễ gặp hoạn đào hoa dữ khi mà những mối quan hệ xã giao của bạn bị hiểu lầm, khiến cho mâu thuẫn liên tục nảy sinh. Đầu tuần là lúc mà bản mệnh nên tranh thủ tiến hành những việc quan trọng. Khi được chính quan trợ mệnh, mọi kế hoạch đều tiến triển suôn sẻ hơn, hiệu suất ổn định quý nhân xuất hiện sẽ giúp con giáp này rất nhiều trên hành trình tìm kiếm thành công, đạt được mục đích. Càng về cuối tuần thì công việc càng dễ xảy ra sai sót, do con giáp này tập trung vào chuyện tình cảm thay vì chuyên tâm làm việc. Thương quan chiếu mệnh cho thấy những chú rồng đang để cho đầu óc của mình đi chơi quá xa rồi đó. Cơ hội phát triển đang có sẵn, đừng để những chuyện bên lề ảnh hưởng tới tiền đồ của bản thân bạn nhé. Chuyện làm ăn của người tuổi thìn diễn ra khá thuận lợi trong tuần này. Do có thiên tài chiếu mệnh, bạn có thể tìm được những mối đầu tư đem lại lợi nhuận kha khá. Khi cơ hội xuất hiện trước mắt, bạn mệnh không nên chần chừ do dự quá lâu mà cần nắm bắt ngay, bạn sẽ đạt được khoản lợi nhuận khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, vận trình tình cảm có rất nhiều hứa hẹn với người độc thân. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, người có đôi dễ gặp họa đào hoa dữ khiến hiểu lầm nảy sinh. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, nên tranh thủ tiến hành những việc quan trọng ngay từ đầu tuần. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim, chớ để chuyện tình cảm xen vào công việc. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy, chuyện làm ăn diễn ra khá thuận lợi trong tuần. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 3 tháng 4 đến ngày mùng 9 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi tuần cho thấy, sao Thiên Cầu xuất hiện trong vận trình, mang theo họa tiểu nhân, tạo thị phi, gây sóng gió cho người tuổi tỵ trong tuần này. Bản mệnh cần lưu ý lời nói, cử chỉ của mình trong công việc. Có thể bạn đạt được những thành tích đáng tự hào nhưng nên nhớ rằng núi cao còn có núi cao hơn, luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị chính là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Hung thần này còn tác động tiêu cực đến sức khỏe của những chú rắn. Cụ thể, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Vì vậy,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 người độc thân có thể sẽ tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình. Tuy vẫn còn khoảng cách giữa hai người song thời gian có thể xóa nhòa nó đi, chỉ cần đôi bên có tình cảm với nhau là có thể vượt qua mọi thử thách. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, đề phòng tiểu nhân tạo thị phi, gây sóng gió. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, cần lưu ý lời nói, cử chỉ của mình trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả, Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, có nhiều cơ hội làm ăn, tài vận phất lên nhanh chóng. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, đường tình duyên có những khởi sắc nhất định. Tử vi tuần mới từ ngày mùng 3 tháng 4 đến ngày mùng 9 tháng 4 năm 2023 của tuổi Ngọ. Tuần mới, người tuổi Ngọ được sao Thiên Đức Cát Tinh trợ mệnh, đường công danh sự nghiệp dù có khó khăn nhưng vẫn có thể vượt qua một cách ổn định con giáp này cần phải tập trung hơn vào công việc của mình bởi lúc này là cơ hội để bản mệnh thể hiện năng lực chuyên môn của mình. Hiện có nhiều tác động cho thấy bạn đang đi đúng hướng, hãy cố gắng phát huy nữa nhé. Thế nhưng dường như đây không phải thời điểm thích hợp cho những kế hoạch phức tạp, những nhiệm vụ quá to tát. Hãy cứ dành sự ưu tiên cho những thứ đã có sẵn nền tảng chắc chắn, còn những lý tưởng cao xa hơn thì cần dành thêm thời gian nghiên cứu và tìm hiểu để tránh rủi ro không đáng có. Cũng may trong tuần này, với những hành động của bản mệnh tuổi ngọ không ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình tài chính. Thiên tài xuất hiện cho thấy thu nhập của tuổi ngọ khoảng thời gian này không tồi, song từ giữa tuần trở đi nên thắt chặt chi tiêu, nếu không muốn tay trắng lại hoàn trắng tay. Tuần này, vận trình tình cảm của mệnh chủ có vẻ đang đi theo chiều hướng xấu. Người đã có đôi vẫn đang loay hoay với những cãi vã, khúc mắc chưa thể giải quyết. Người độc thân dường như không quá để tâm tới chuyện tình cảm riêng tư. Đã nhiều lần bạn càng hy vọng lại càng thất vọng nhiều, nên giờ chỉ muốn để mọi việc tùy duyên. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, công việc dù có khó khăn nhưng vẫn có thể vượt qua một cách ổn định. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, có cơ hội để thể hiện năng lực chuyên môn của mình. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, đây không phải thời điểm thích hợp cho những kế hoạch phức tạp. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ, thu nhập không tồi, từ giữa tuần trở đi nên thắt chặt chi tiêu. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc, vận trình tình cảm đi theo chiều hướng xấu. Từ vi tuần mới, từ ngày mùng 3 tháng 4 đến ngày mùng 9 tháng 4 năm 2023 của tuổi mùi. Dưới tác động tiêu cực của bạch hổ hung tinh, hung vận của người tuổi mùi đang khá lớn, bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Con giáp này đi đứng nên cẩn thận, đề phòng tai họa bất ngờ, nhất là khi tham gia giao thông càng phải lưu ý nhiều hơn công việc trong tuần cũng không thật sự suôn sẻ. Nhất là khi ngay từ đầu tuần đã vấp phải họa tiểu nhân do thiên quan cản trở. Con giáp này có thể chịu những lời dèm pha, nghi kỵ của bạn bè và đồng nghiệp, mọi người có thể đặt câu hỏi về khả năng thực sự của bạn trong công việc. Những lúc như vậy, hãy cứ dùng sự thực để chứng minh khả năng của chính bản thân mình thay vì biện hộ vô ích. Chuyện tình cảm của con giáp tuổi mùi khá đều đều và không có gì khởi sắc. Bạn nên chủ động tìm cách để tăng kết nối giữa hai người. Sự im lặng đôi lúc không phải vàng mà là con dao hai lưỡi ảnh hưởng vô cùng lớn đến tình yêu của hai bạn. Trong tuần cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều có dấu hiệu tăng tiến. Con giáp này cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng để duy trì tài khí cũng như giữ được sự ổn định cho tương lai. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, hung vận khá lớn, cần phải quan tâm đến sức khỏe. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, đề phòng tai họa bất ngờ, nhất là khi tham gia giao thông. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, có thể chịu những lời dèm pha, nghi kỵ của bạn bè và đồng nghiệp. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, chuyện tình cảm đều đều, không có gì khởi sắc. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều có dấu hiệu tăng tiến. Tử vi tuần mới từ ngày mùng 3 tháng 4 đến ngày mùng 9 tháng 4 năm 2023 của tuổi thân. Dưới sự che chở của các tinh tử vi, người tuổi thân có những bước đột phá vượt trội trong tuần này. Bản mệnh có cơ hội thực hiện được những mục tiêu mình đã đề ra từ trước đó nhờ khả năng sáng tạo được phát huy xuất sắc. Với những biểu hiện của mình suốt thời gian qua, con giáp này được cấp trên ưu ái và trao thêm nhiều không gian để phát triển. Chính ấn hỗ trợ cho bản mệnh rất nhiều để công việc trong tuần thuận buồm xuôi gió. Vì thế, dù cuối tuần có chút trở ngại, phiền muộn thì cũng không đáng gì, quan trọng là bạn tập trung vào mục tiêu mà bản thân đã đề ra thì không có gì là khó khăn cả. Thiên tài xuất hiện vào giữa tuần cho thấy bản mệnh có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc tìm kiếm cơ hội để tăng thu nhập cho mình và điều đó đang dần trở thành sự thật. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần phải đề phòng họa phá tài, cẩn thận có kẻ bày mưu để lừa gạt tiền bạc mà mình vất vả kiếm được. Đường tình duyên không có nhiều biến động, song riêng với người độc thân thì có thể sẽ có được cơ duyên gặp gỡ, tình cảm nảy sinh từ tình huống mà bạn không hề tưởng tượng được. Hãy cứ thoải mái thể hiện bản thân nhé. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, có những bước đột phá vượt trội, thực hiện được mục tiêu. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, khả năng sáng tạo được phát huy xuất sắc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, được cấp trên ưu ái và trao thêm nhiều không gian để phát triển. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc tìm cơ hội tăng thu nhập. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, đường tình duyên không có nhiều biến động. Tử vi tuần mới từ ngày mùng 3 tháng 4 đến ngày mùng 9 tháng 4 năm 2023 của tuổi Dậu. Tuần này, đường tài lộc của người tuổi Dậu có nhiều nguy cơ hao hụt thất thoát do đụng độ hung tinh đại hao. Rắc rối tài chính xảy ra khiến những chú gà lao đao một phen. Cũng bởi cái tính chi tiêu thiếu kiểm soát, mua sắm quá đà khiến bạn phải trả giá. Bản mệnh nên xem xét lại kế hoạch chi tiêu của mình, bạn sẽ phải tiết kiệm nhiều hơn nếu muốn đầu tư vào tương lai. Bù lại, đường công danh tuần này khá sáng nhờ ấn quan tương trợ, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để chứng minh năng lực của mình, chứng tỏ bản thân hoàn toàn có đủ tư cách để ở vị trí hiện tại, không ai có thể nghi ngờ về chuyên môn của bạn. Con giáp này đang đạt được những bước tiến khá lớn trên con đường công danh sự nghiệp phía trước. Tuy nhiên, người tài dễ bị kẻ xấu ganh ghét, tuổi dậu cần phải đề phòng những trò tiểu nhân bị ổi mà hung tinh thiên quan có thể gây ra. Nên thận trọng trong từng hành động cũng như lời ăn tiếng nói để tránh tai bay vạ gió đến mình đường tình duyên không có nhiều biến động rõ ràng. Bạn và người ấy vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu và chưa có ý định tiến xa hơn. Hai người còn đang cân nhắc nhiều vấn đề và không thấy chắc chắn cho lắm về tương lai phía trước nên chưa ai vội vàng phá vỡ sự mập mờ này. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy, lao đao vì tài lộc thất thoát hao hụt mất kiểm soát. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh Hỏa, nên xem xét lại kế hoạch chi tiêu của mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh Thổ, có nhiều cơ hội để chứng minh năng lực. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, cần phải đề phòng những trò tiểu nhân bị ổi có thể gây ra. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, đôi lứa vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu và chưa có ý định tiến xa hơn. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 3 tháng 4 đến ngày mùng 9 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tuất. Bước sang tuần mới, người tuổi Tuất không may có nguy cơ mất tiền do ảnh hưởng của tiểu hao hung tinh, Tuy thiệt hại tài chính lần này không quá lớn nhưng cũng khiến cho con giáp này không khỏi xót xa, thầm ân hận vì bản thân đã không cẩn thận hơn. Cũng may là tới giữa tuần nhờ chăm chỉ, nỗ lực bền bỉ không chịu từ bỏ nên bản mệnh hoàn toàn có thể lấy lại số tiền đã mất, thậm chí còn hơn nhờ có sự xuất hiện của thực thần. Về công việc, nhờ chính quan nâng đỡ mà con giáp này dễ gặp nhiều điều may mắn. Các kế hoạch vẫn đang tiến triển thuận buồm xuôi gió. Thời điểm này bạn có thể sẽ có cơ hội thăng tiến, phát triển mình, hoặc được lựa chọn vào đội ngũ nhân tài được bồi dưỡng đặc biệt. Song càng về cuối tuần tuổi Tuất càng có dấu hiệu lơ là trong công việc, không tuân thủ các quy định nên có thể sẽ bị cấp trên khiển trách, đánh mất cơ hội tốt cho mình. Thương quan nhắc nhở bản mệnh hãy cố gắng tập trung hơn, nỗ lực nhiều hơn để có được những gì mình muốn. Vận trình tình duyên của bản mệnh không được tốt cho lắm. Đây cũng là điều mà con giáp này chăn trở. Người độc thân dù đã rất chân thành nhưng mãi vẫn chưa thể tìm được một nửa phù hợp bạn ngày càng thất vọng với những mối quan hệ chẳng đi đến đâu của mình. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, có nguy cơ mất tiền, xót xa vì thiệt hại tài chính. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, giữa tuần có cơ hội có thể lấy lại số tiền đã mất. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, các kế hoạch vẫn đang tiến triển thuận buồm xuôi gió. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, càng về cuối tuần càng có dấu hiệu lơ là trong công việc. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, người độc thân dù rất chân thành nhưng chưa thể tìm được một nửa phù hợp. Từ vi tuần mới, từ ngày mùng 3 tháng 4 đến ngày mùng 9 tháng 4 năm 2023 của tuổi hợi. Bước sang tuần mới, gặp ngũ quỷ hung tinh nhập cục, cho thấy vận trình của tuổi hợi có thăng có trầm, vận hung và vận cát luân phiên đè nén. Công danh, sự nghiệp lên xuống bấp bênh, có lúc rất thuận lợi rồi lại lập tức xuất hiện vấn đề. Vừa giải quyết xong rắc rối chưa kịp thở phào, lại phải đương đầu với những rắc rối mới, khiến bản mệnh dễ sinh lòng chán nản, muốn bỏ cuộc. Sóng gió bùa vây, đòi hỏi người tuổi hợi phải giữ được bình tĩnh và tỉnh táo mới có thể sáng suốt nghĩ ra phương pháp đối phó. May mắn từ giữa tuần trở đi, ấn quan tương trợ, bản mệnh lấy lại được thế cân bằng và tạo dựng cho mình những bước khởi đầu thành công, tiến những bước vững chắc tới mục tiêu đã định. Tài lộc của người tuổi hợi ngay từ đầu tuần đã kém sắc khi bị kiếp tài án ngữ. Họa phá tài đe dọa, mệnh chủ cần đề phòng kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. Cuối tuần lại là thời điểm tài lộc vượng, nếu tuổi hợi muốn tăng thêm thu nhập thì đừng bỏ lỡ cơ hội này. Thiên tài sẽ giúp cho bản mệnh có cơ hội để kiếm tiền, tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ không được rảnh rang dịp cuối tuần nữa đâu nhé. Đây cũng không phải là tuần thuận lợi cho chuyện tình cảm của con giáp này. Đôi bên thiếu tiếng nói chung, dễ hiểu lầm, mâu thuẫn với nhau khiến mối quan hệ luôn trong tình trạng căng thẳng. Dù tình yêu dành cho nhau không hề thay đổi, song cái tôi của mỗi người quá lớn nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, công danh sự nghiệp lên xuống bất định, có thăng có trầm. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, dễ sinh lòng chán nản, muốn bỏ cuộc do rắc rối bủa vây. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, họa phá tài đe dọa cần đề phòng kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, cuối tuần có cơ hội để kiếm tiền, lấy lại những gì đã mất,